Yêu đúng người có thể họ sẽ chẳng có điều lãng mạn như mấy thước phim Hàn Quốc. Nhưng ở họ là một vùng trời bình yên duy nhất, nơi luôn muốn ép vào sau rông bão, nơi an nhiên dựa vào và luôn được trở che. Yêu đúng người là những cãi vã, giận hờn cuối cùng đều xoa dịu và làm lành bởi họ hiểu rằng chẳng cần chi những được mất hơn thua quan trọng hơn những điều vụi vặt như thế và quan trọng nhất là họ không muốn để mất bạn yêu đúng người bạn sẽ học cách trưởng thành và kiên định trưởng thành để bảo vệ tình yêu của mình kiên định dù ngoài kia có bao thứ hay ho có những thứ đẹp hơn và tốt hơn họ bạn vẫn một lòng quay trở về bởi bạn hiểu chỉ có một người thật sự khiến mình thấy bình yên yêu đúng người không có nghĩa là bỏ cả thế giới để chạy theo ai đó mà là hai chúng ta cùng nhau chinh phục thế giới của mình cùng nhau cố gắng va vấp và trưởng thành rồi lại trở về bên nhau bạn đừng vội vàng hoảng sợ cứ sao mình tìm mãi vẫn chẳng đúng người rằng dù cố gắng chân thành đến bao nhiêu đến sau cùng cũng nhận về mất mát những thất bại dạy bạn học cách trân trọng tình cảm chân thành dạy bạn bỏ qua những giận hờn trẻ con mà nắm lấy tay người bạn cần mà bạn cần họ nhất chẳng ai sinh ra là biết cách yêu nhau hoàn hảo chỉ là cách họ tự trở nên hoàn hảo hơn sau những lần đổ vỡ mà thôi cũng đừng để đúng người sai thời điểm là lý do khiến bạn bỏ lỡ người mình yêu thương chúng ta có thể chọn sai người đến khi nhận ra đâu là đúng nhưng thời điểm đều là do mình chọn người luôn cố gắng vì cuộc sống và biết trân trọng bản thân thì thời điểm nào cũng là thích hợp cả hoàn cảnh đều là do mình nếu bỏ lỡ bạn có nên hỏi chính mình bản thân đã đủ cố gắng hay chưa thanh xuân của bạn hay bất cứ ai trên cuộc đời này cũng đều ngắn ngủi như thế hãy chọn đúng người mà yêu đừng để nỗi cô đơn chống vánh khiến ta chọn lầm để rồi tiếc nuối cứ sống và yêu đi thôi rồi bạn sẽ tìm được đúng người